những tháng ngày có những tháng có có, có những tháng ngày chỉ anh vẫn còn nghèo đâu dám mơ chiều cao thế đâu đánh lui về sau biết mai này ta mất nhau chẳng chẳng càng ngắn đành thôi từ đây một mình anh lê bước về câu hứa câu thề mãi chôn vùi trong cơn mê nhìn em xanh đôi cùng duyên mới lòng anh đâu thắn nên lời sau biết không thuộc về nhau những sao lòng ta nhớ em về nơi chốn quê phòng anh về nước mắt tuôn dòng chúc phúc cho em cùng người đằng sau những lời mong và anh khi xuyên mình đã lớn